come quang minh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 đại à, từ đại à. Hít tại mà có ông để vẫn bao lành thay.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 thu nạp các kiến thức cũng bởi vì ước ao cho mình sau này danh vọng cùng khắp. Thế gian với nhiều ngành nghề, nhiều môn nghệ thuật khác nhau, họ hướng đến các ngành nghề học hỏi kiến thức với những mục đích khác nhau. Chung quy cũng chỉ để phục vụ, lo cho cái thân này. Tất cả việc thế gian đều không hướng con người thoát ly sinh tử, dứt hết khổ đau có kiến thức giỏi quá thì dễ sinh tâm kiêu mạn mất hết phúc lành bị tham ái si mê làm chủ tài ba khắp thiên hạ mà còn bị các vọng tâm dục tưởng chi phối bị sinh tử luân hồi nhấn chìm thì vẫn còn chịu đau khổ đức phật là bậc thầy ba cõi với trí tuệ và thần lực siêu việt thấy biết được sự sinh diệt của vạn pháp ngài không hướng ngoại tìm cầu và không chỉ dạy cho chúng đệ tử hướng ngoại tìm cầu mà phải tự điều phục mình bằng năm giới thập thiện lục độ bốn tâm bình đẳng tứ thiền và ba môn giải thoát qua văn kinh chúng con thấy được trí tuệ phương tiện khéo léo của Ngài đã điều phục được vị phạm chí trẻ tuổi tài giỏi, học một biết mười, quay về với chính đạo. Chúng con xin phát nguyện sẽ nương theo gương Ngài tự điều phục mình bằng chính pháp, bằng khổ hạnh đầu đà, bằng lục độ ba la mật, các pháp giải thoát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 Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Kính thưa toàn thể quý Phật tử Vừa rồi là thời khóa tụng kinh Chu kỳ thứ 10 Ngày tiếp theo quý Phật tử chúng ta sẽ nghe Pháp Hai ngày còn lại quý Phật tử chúng ta sẽ tư duy thiền quán theo đề mục Chúc quý Phật tử sẽ luôn tinh tấn gặt hái cho mình